tôi ra vốn là nữ nhi chăm lo cho con đến từng tí tí nhưng trong Năm con hai mươi đã xa mẹ cha yêu dấu Xa nơi quê hương đến phương trời xa nương nấu Trong tim con Năm con hai mươi đã xa mẹ cha yêu dấu Xa nơi quê hương đến phương trời xa con cứ lấy hoài mình con ngày đêm dù xung quanh còn bao niềm vui mà con vẫn buồn ngày con trong vòng tay mẹ cha những yêu thương giờ đây rời xa con nhớ lại đều